À, chào các bác nhá à, shop Tân Ánh Ngọc Ánh chuyên các loại phụ kiện đồ sân bẫy đồ ngụy trang nhá à, mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với lại các đầu số điện thoại của shop à, hoặc là các bác gọi trực tiếp vào cái số mà bên cạnh tiêu đề ấy bên cạnh tiêu đề của video nhé các bác nhé Đấy. À, hôm nay thông báo với các bác rằng là cái mẫu là ngụy trang mẫu là ngụy trang mà cái mẫu 1 mét nhé một mét một mét ở đây là cao một mét rộng một mét đã có hàng hôm trước thì là cái mẫu là rộng 90 cao 1m2 nha các bác nhé à, ờ, hôm nay về tiếp được cái mẫu nó là rộng 1m cao 1m thì shop bán hàng là bán hàng trên video thực tế trên hình ảnh thực tế các bác mua hàng ở cái lô hàng nào ấy thì là lô hàng đúng là như vậy nhé thì để đảm bảo cho các bác uh, mua được đúng hàng chuẩn hàng ưng ý thì các bác vui đồng theo dõi kỹ cho shop là uh, về cơ cấu cái nào là như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bác nhé đây là một cái nào bằng vải dù có thể chống được mưa các bác xem mưa vào đây là không ướt này màu là màu ngụy trang lá cây khô màu là thực tế như này nhé các bác xem này màu thực tế một màu một màu như này thôi số lượng hàng thì cũng rất là nhiều đây số lượng hàng rất là nhiều mỗi một bao là mấy chục cái này số lượng nhà hàng có nhiều giá thì đảm bảo cho các bác là ok nhất nhé để giới thiệu ờ, cụ thể cho các bác để các bác nắm được là cái nào này nhé cái nào này ấy, thì rộng của nó sẽ là một mét rộng 1 mét các bác nhé, chiều đáy này chiều đáy này rộng 1 mét này và chiều cao là cao 1 mét thì với cái yếu tố cao 1 mét này thì các bác vào ngồi cũng rất là ok rồi và nó thấp như này thì độ ngụy trang sẽ tốt hơn và tăng thêm cái diện tích về chiều rộng cho các bác để các bác có thể là để được nhiều đồ ở trong hơn để một cái ba lô còn một số anh em thì nhiều khi à, đi rừng đi gác cu còn à, dẫn thêm cả gấu vào đây nữa thì là sẽ rộng rãi hơn là cái mẫu 90 nha các bác nhé Đấy, mẫu này là mẫu rộng 1 mét thế ngoài ra thì một số anh em mà còn chơi ờ, củi ấy, chơi cành củi ấy, à, đi bắn ấy thì là ví dụ như có cây ờ, cây cây củi u chẳng hạn hay là cây edegun nó dài khoảng 85 90 thì các bác chui vào trong cái nào một mét này các bác sẽ à, xoay sở xoay sở được các chiều nó rất là thoải mái rất là rộng rãi nhé cái nào này ấy, thì vẫn là cái nào dạng cuộn tròn vẫn là dạng nào cuộn tròn giới thiệu cho các bác để các bác nắm được này thiết kế vẫn rất là tinh tế nha các bác nhé vẫn như hàng kia thôi khóa chính này cửa chính là hai khóa các bác sẽ kéo về hai bên để cho đảm bảo cái yếu tố của khóa là nó không bị ờ, kéo nhiều quá nó bật bàn nhé cái khóa này Đấy. thế còn cái về cài cửa vẫn là cái nhựa sẵn này rồi các bác cuốn lên các bác cài vào như những cái clip trước tôi đã hướng dẫn các bác rồi à, và phần chính của nó thì vẫn là ba cửa sổ nhé ba cửa sổ đây ba cửa sổ này ba cửa sổ thiết kế cái này thì khá là rộng để giúp cho các bác thoáng hơn mát hơn các bác trong cái nào này à, cửa sổ này thì cái chiều của nó là tới 30 phân tới 30 phân vuông đấy các bác nhé đấy. và có lưới màu đen là ma lưới màu đen này lưới tàn hình này Ờ, các bác vào trong các bác quan sát ra ngoài cho nó dễ nhé và chống mũi chống mũi chống dĩn nhé nếu màu đen thì đối với cửa sổ này cũng như là những cái, cái trước thôi tôi hướng dẫn cho các bác là các bác muốn quan sát bao nhiêu thì các bác kéo cái khóa này xuống một nửa này các bác vén nó xuống lên Đấy, vén nó lên Đấy, nó sẽ hở ra cái phần lưới này để cho các bác quan sát các bác muốn quan sát bao nhiêu phần thì tùy các bác vén cái độ ngụy trang rất là tốt nhé à, ngụy trang rất là tốt à, thế còn nếu mà các bác cuốn hết lên ấy thì tôi khuyên các bác là cuốn hết vào trong này à, cuốn hết vào trong như này và trong này nó có sẵn một cái đai cho các bác rồi bác gài kéo đai ra này đây ở phía ngoài này em quay sát cho các bác xem được cái chi tiết này nhá đấy sần mình lên lại đây các bác cuốn vào đây có cái đai các bác kéo ra các bác gài lên là nó ok như này rất là rộng rãi thoáng mát cho các bác quan sát này nhá, hai cửa nhá đến cửa thứ ba ba cửa sổ ba góc Đấy, cửa này các bác không muốn kéo hết thì các bác lại kéo một nửa các bác vén lên để các bác quan sát à, nha thiết kế vẫn rất là tinh tế như những cái nào trước thôi nhưng mà cái này là nó số đo của nó là à, rộng đáy 1 mét và chiều cao cũng là cao 1 mét nhá rất là rộng rãi cho các bác mà cho mấy anh em trẻ tuổi tuổi tin đấy đi đi rừng đi bẫy là dẫn thêm gấu nữa thì ok nhá cái đây là cái mẫu bao bì đối với cái mẫu là một mét này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn này các bác xem này nó sẽ nhỏ gọn hơn nhá nó có cái thước để tôi đo rồi các bác à, cái đường tròn vòng đường kính của nó nhá đường tròn đường kính của nó nó sẽ đạt là khoảng 38 38 cm chưa được 40 cm nha các bác nhé đây 37 38 cm và cái túi này ấy, thì nó vẫn chưa nó không được thiết kế theo kiểu đeo sau lưng mà thiết kế theo kiểu sách à, tay đấy các bác nhé đấy lô hàng thực tế có như nào giới thiệu với các bác như vậy đối với cái mẫu 1m2 thì quay đeo là kiểu song lưng còn đối với mẫu kiểu 1m thì quay đeo này này là ở kiểu sách tay kiểu sách tay này nhé các bác nhé thì các bác về muốn đeo song lưng thì các bác sẽ tự à, cải tiến và đối với cái mẫu 1m này thì à, xưởng này làm cũng khá đầy đủ cho chúng ta bốn cái cọc bốn cái cọc và chúng ta có thể ghim bốn góc còn các bác lưu ý kỹ cái mẫu mét 2 hôm trước tôi giới thiệu ấy thì lại không có bốn cọc nhá Đấy, các bác xem kỹ nhá, mẫu 1 mét này có bốn cọc này. Đây, cuốn tròn nó gọn như thế này đây. Đây, nếu mà đạt như này chỉ có khoảng ờ, ờ, ba bảy cm này các bác này. Nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, gọn gàng cho các bác đi rừng hơn nhá. Đấy. Thì tôi cũng ờ, sẽ mở cái này ra luôn. Còn các bác lưu ý kỹ này. Mở ra các bác cầm chặt tay vào, nhả từ từ thôi. Đấy, cái hàng này thì nó là hàng gọi là hàng công nghiệp, nó cũng mong manh nó không được chắc chắn lắm đâu. Không được chắc chắn như hàng uh, thủ công hàng gia công đâu Đấy, các bác mở từ từ thôi vừa không ồn bổi không sợ nhé yeah, bổi không sợ à. vừa đảm bảo cho độ bền. thì đây các bác nhìn là phía dưới này cái nào này là nào bốn góc kín hết có cả đáy nhé có cả đáy này à, cái kết cấu của nó đây các bác nhìn này kết cấu của nó là một cái khung thép khung thép uốn thành hình bầu dục và hai cái phần đầu của khung thép ấy nó sẽ chạm nhau ở chỗ này chạm nhau ở chỗ này và có một cái vòng à, tôn ở phía ngoài nó gập lại để đấu hai cái này vào nhau đấu hai này vào nhau thì lúc đầu tiên nó làm chắc là người ta luồn từ đây còn tại vị trí này người ta sẽ để cho mình một cái miếng dán để các bác dán nó lại à. thế còn trường hợp mà các bác à, mà có sơ sẩy mà mình quấn nó cong nó gập quá nó bật ra ấy thì các bác sẽ tự biết cách cài nó lại nhé cài nó lại đây là cái cơ cấu cái cấu tạo của nó là như vậy nhé bốn chiều chiều nào cũng có cái đấy nhé các bác nhé sau đó các bác kéo ra kéo góc ra à, kéo góc ra này đó các bác mở cửa sổ ra thì hơi nó lùa vào trong hơi lùa vào trong cái nào sẽ tròn đây tôi đang chống ngược nhé các bác nhìn này à, phần vải đáy này, phần vải màu xanh này đây bốn cái góc này này chính là để cho các bác ghim bốn cái cọc vào nhé bốn cọc vào và các bác dùng thì các bác dán bốn chiều này này đấy bốn cái này các bác dán nó lại à, nha đây là cái cấu tạo cái nào này như vậy nhé đây góc này này nữa rồi rồi các bác đặt ngược lên và mở cửa chính ra dựa cái thế để mình đặt và mình quan sát và mình mở cửa chính ra mình vào và gọi là ngụy trang cái nào này độ ngụy trang rất là tốt nha các bác nhá mẫu là mẫu ờ, cao 1 mét rộng 1 mét hàng ship theo đây đi toàn quốc các bác cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại của shop nhá hàng ship theo đây toàn quốc nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng có nghĩa là nhận hàng có đồng kiểm đấy các bác gập này các bác gập lại đây hình vẹt giống như vậy này đây. và luồn lại những cái phần này vào nếu còn đi hướng dẫn gập thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi nó rất là đơn giản thôi cái mẫu một mét này thì còn làm dễ hơn mẫu mét hai là các bác để phần phía dưới này à, kéo xuống đây này à, rất là nhẹ nhàng rồi và các bác đưa vào cái vỏ rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhá hàng rất là nhiều là ngụy trang rộng 1 mét cao 1 mét màu lá cây khô ba cửa sổ nha rồi xin cảm ơn các bác đã ủng hộ các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi nhiều clip giới thiệu sản phẩm mới tới với các bác nha rồi xin chào và hẹn gặp lại